là cảnh sát Không làm thương hại cô đâu Thiệt hả Xin hỏi cô là gì của ba mập Là gì không thi của ảnh Tôi vừa lên tới đây Thì thấy bác gái Bây giờ cô yên tâm Ba mập không trở về đây sao Tôi không biết Đã xảy ra vụ gì tôi cũng không biết đâu Cô gọi điện thoại báo cảnh sát đi Chúng tôi còn nhiệm vụ Ê đừng mà Đừng có bỏ tôi ở đây Cái dân tôi bị người ta bắn trúng rồi Thái à Mau đuổi theo đi Không còn thời gian nữa Thạch đâu Lúc nào ba mập cũng có thể trở về ừ. Anh xuống xem tình hình ở dưới lầu đi tôi thêm người tới Tôi ở đây chờ một lát Bó lại vết thương cho cổ Ờ à. Vú của cổ lớn thiệt á Ê, anh thấy con nhỏ của tôi thôi Thợ thì của mày thì thế nào Lớn hơn đó Ê, chơi kiểu gì lên mập Ê, xin lỗi nha, xin lỗi nha Ê, con gì hấp tấp vậy Chắc là ngủ với được cô ta rồi chứ gì <laughs> Ê, sao dọn ở chỗ này vậy Chỗ này phức tạp lắm đó Chỗ cũ đang tháo nhà chưa kiếm được chỗ khác Vô nhà đi Ừ Có người kìa Ông là chồng của em Em còn đang học mà Thầy dạy thêm cho em hả Mami, cái chán của em nóng lắm ừ? Thế nào Xin lỗi nha Nè, chỗ này hả Phải mà Thiệt hả Thiệt đó Ôi, lầu kia Ở lầu đó Đó, ở đỉnh đó Cái kìa, kìa, kìa Sao ha Phụ lý đây Ờ, cảnh sát Phụ lý Tránh ra, tránh ra Tránh ra giùm đi Tránh ra, tránh ra Phụ lý đây Phụ lý Phụ lý Cảnh sát đây Thù Hình này rất là giống anh đó ừ, Sorry Nè, thằng nhỏ này ờ, ờ, Ôi ờ, trời đất ơi, giết tao bắn mày chết đó Chạy đi, chạy đi Đứng kìa Ừ, anh ông cao quá Sao mà Đừng chết ơn sao có nằm cái dao đi à Đại ca có gì các em làm được rồi <laughs> ờ, Ráng chịu được đi <laughs> Anh tưởng tôi không dám đánh anh hả Tự sát cho tôi Đưa vô Đưa ra quạt Mà nói chừng nha Chết mày nè Nè Tụi bay chuẩn bị ngồi tôi đi Mày nói gì vậy Bộ điên rồi sao hey. Này đại ca Sao ở đây vậy Hồi nãy đi với anh em tới khách sạn Bách Hoa đó Mùa vui đẹp lắm <laughs> Anh đi với tôi Mày không được Tôi đã kiếm mập đây nè Tụi anh đi hết rồi Đại ca Có phải cái thằng không mặc áo không Mày thấy nó hả Dạ Nói với một con gái đi khách sạn Bách Hoa rồi Thôi da, dạ. nào có chừng đó nha Ờ, đi, ờ, có chừng đó nha dạ. Ok Chưa có tin của ba Mập Đã xảy ra chuyện gì chứ Một lúc nói không rõ đâu Tháng sau cô kết hôn hả Quen nhau lâu rồi hả Lâu lắm rồi <sighs> Thật là rủi Sắp có tin mừng thì cha chồng mẹ chồng hết người này tới người kia Thật ra tôi cũng không biết tại sao như vậy Ông Bảo đối với tôi rất là tốt mà Nè, để tôi đưa cô đi nhà thương Đừng để máu ra nhiều Xin lỗi Không có chi ừ. Không có chi thì sao Cô ừ, Lôi Thái Người ta nói anh nhanh trí bình tĩnh Đâu có phải như vậy Vĩnh Điệp Không có đạn được sao Cô đóng kịch giỏi thật Không làm khủng bố đóng phim được đó Nhưng cô đã sai hai chỗ Thứ nhất Nếu kẻ khủng bố muốn giết cô Nhất định không bắn cái chân của cô Nó có đủ thời gian bắn bể đầu của cô Thứ hai Thằng Ba Mập không có ba đâu Nó là gia đình đơn thân Tài liệu ở đây nè <laughs> bỏ dao xuống bỏ xuống à, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, bỏ xuống bỏ xuống đi đi ờ, ờ, ờ. đi đi nè cô gái hồi nãy là xích quân đó thằng mà phải lên khách sạn bách qua thằng bi cũng lên đó rồi có chuyện gì đó xe đi anh bạn cầm hết tụi này cho tôi đi kêu xe đến bao giây hết cả khu này biết chưa hả qua cánh phong tỏa ngoài đường tụi tôi không có đủ người đâu tôi gọi điện thoại giùm anh anh thái anh lên trận trước tôi đi gọi điện thoại nè chú kia tôi hỏi chú thêm một lần nữa Thằng mập với con nhỏ đó đi phòng số mấy Bọn vô con tụi mày đừng à Vãi đám vậy hả Anh tôi hỏi chú nể mặt chú Còn không mau trả lời Ờ xin, xin đừng phá tụi nhà Ờ phá tụi nó được rồi Vậy nó mau đi Anh ba Anh đi báo cảnh sát đi có được không ừ, ờ, Không biết ai là cảnh sát Không biết ai là trộm cướp nguy hiểm lắm à Em à Cái đầu thằng nhỏ nóng lắm nè Dẫn nó đi khám bệnh đi anh ba Hay là anh trốn ở đây một lúc đi Bây giờ tôi dẫn thằng Sanh đi khắp Tôi sợ họ nhận ra đó Mở cửa đi Anh đi tìm chỗ trốn đi Tôi đi mở cửa Mở cửa Mở cửa đi Có nghe không đó Kiếm ai vậy Ba mập Không có người này Nè ờ, mở, cửa, đi Ở đây đâu có Kêu mở cửa đi Sao vậy cái tay tao bị kẹt kìa Mở mở cửa đi Bà ờ, ờ, ờ. Mập đâu hả? Muốn làm gì đâu hả? Bà Mập đâu hả? Kêu ra đi Thằng Mập mở ra đi Tụi bay không ra tao kêu ăn cướp nha Mày đừng tưởng tao biết mày đây nha ừ. Cứu tao với Cứu tao với Ăn cướp ra đi Ăn cướp Ra đi Bà Mập Ra đi nè ba ơi ba ba ơi ba ba ơi ba thằng mập nếu không muốn thằng nhỏ này chết thì ra đây ra đây mau bây giờ ta đếm ba tiếng nếu mày còn không ra đây ta sẽ bắn chết thằng nhỏ này một Minh con, à! Thằng mất dính Tao đạp chết mày nè ừ. Xong rồi Chụp lấy đi Tụi bắt dịch này Sao lẹ quá vậy Tôi nghĩ tới lúc này tụi mình phải quá địch thành bạn rồi đó Ném môi hỏi thì răng lạnh Và mình tương trợ với nhau đi Má ơi má à. Má đừng chết nha má Má à. Má đừng chết nha má Anh Mập Anh có sao không Tụi nó muốn tôi đi nhà thương Tôi nhất định đi Tụi mình đi nha Đi đi Mình à Đi chỗ đi Đi Sam có ai vậy? Bắn lung tung như vậy còn ai dám ở đây nữa Thôi Mày chạy không thoát đâu Tao mà bắt được mày Tao giết mày trong chảo dầu Mày chạy đi đâu Giết thằng nhỏ này đi Tao không ngu để gì có chứng cớ đâu Mày Quần chết bắn này Mày phải chết rồi Thách đầu Thách đầu Bỏ xuống xuống Đừng buộc tao nổ xuống giết mày nha Thái à Mày cận thì cận gần một ngàn độ Không được kính làm sao bắn trúng tao Bỏ xuống xuống đi Tao nên biết trước mày là gian tế Tao đã đánh giá mày là thằng thông minh mà Hôm nay tao thấy cái miệng của mày méo cả ngày Thật tao nghĩ không ra thì ra điếu thuốc giả của mày Không phải điếu thuốc hôm qua Là cái micro vô tuyến Tao đoán có sai hay không <laughs> Đúng lắm Đúng lắm Bởi vậy cho nên bọn xích quân đi đâu nó theo tới đó Có lúc còn nhanh hơn mình Tại sao mày làm như vậy <laughs> Tao già rồi Còn làm cảnh sát ở Tân Gia Ba bao lâu nữa không biết Tụi nó cho tao 10 triệu Mỹ Kim 10 triệu đó à Tao còn phải nuôi vợ nuôi con Tao muốn chúng nó sống sung sướng Dakalama có chết mất mối gì đến tao Đáng cái là bọn mất dịp nhật bổn Nếu không tao đâu có tiết lộ thân phận Thật đâu Mày bỏ súng xuống đi Bỏ súng xuống thì tao coi như không xảy ra chuyện gì Mày vẫn còn là bạn của tao <laughs> Thái à Mày đừng gạt gẫm bản thân mày Bây giờ mày không biết tao đứng cách xa mày bao xa Mày có vốn lý gì cái với tao hả Có Vốn của tao là cái lương tâm của mày lương tấm nó bị 10 triệu mấy kim che mất nói sao Sáng nay tôi được lễ vật sinh nhật của bạn gái tôi gửi cho Các anh sao rồi Không sao Cảm ơn anh đỡ giùm tôi một phát Máu của tao có tiền tí Máu của mày không thấy được đâu Đừng có nói nữa Mình lập tức về bệnh viện ừ, Mình đi Anh bạn trẻ Thế nào hả Ông sắp chết rồi để dành hơi đừng có nói nhiều mà Lại thất hẹn với bạn gái nữa Phải rồi ông có thể đền lại cho tôi không Tôi không phải là bạn gái anh à, Làm sao tôi nói được Tôi thiệt là không hiểu tại sao đến Tân Gia Ba Tôi phải đi khắp nơi trên thế gian này Nói cho người ta biết Để cho người ta sợ đau khổ quần chúng Của nhân dân quê tôi Để làm gì Theo quan điểm về tôn giáo của chúng tôi Càng có nhiều người biết chân tướng Thì càng có nhiều người phản cảm Đối với những người thù chúng tôi Chờ đến số người của chúng tôi Được thật là nhiều hơn số người của kẻ địch Thì sẽ nảy nở ra một thứ nguyện tự thể Gọi là nghiệp lực cộng đồng Có thể sửa đổi và có thể xúc tiến Sự thất bại của kẻ địch ừ, Nói như không à Nói ca ngựa con nào giỏi thì nhiều người mua rồi Rất có nhiều người muốn nó thắng nhưng nó bị thua Có người hỏi tôi vấn đề này Ngựa giỏi thì có nhiều người bỏ tiền mua thiệt Nhưng chưa chắc là có người mua nhiều nhất Có nhiều người họ mua 5 đồng, 10 đồng Họ đều hy vọng nó sẽ thua Về số người thì chỉ mua tiền Cho nên toàn thế giới Mua thứ giỏi hay thường bị thua Có nhiều người đàn ông trên thế giới này muốn cô Lâm Thanh Hà cởi truồng Nhưng mà đâu có thấy cô cởi truồng đi ngoài đường đâu Tôi không nên thảo luận với anh về vấn đề này Nhưng về mặt lý luận Thì tôi cũng có thể Hả? Có thể nào? Cái thứ niệm lực cộng đồng này Đại khái tích trữ 50 năm sẽ thành công Cơ thiệt chừng đó Lâm Thanh Hà 80 tuổi rồi Chúng tôi đang thảo luận về tánh khả năng Không phải là tánh khả quan đâu Sere Có chuyện gì cậu Lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu đi Bác sĩ Anderson tới lập tức làm thủ thuật cho bệnh nhân Máu đã tới rồi à Ê, chuẩn bị trước đi Khi máu tới lập tức giải phẫu cho họ Dạ 俺たちはたらに乗っかってるんだ私たちと綾子以外次郎と紳士があります次郎と新日に 病院の表から攻めるように言え表は軍隊がいますそれじゃわざと自殺するようなもんですよ何はい俺たち病院に入ってヤチなの注意を他の方に向けるようにするんだはい nữa rồi Leo Kalama Xin đừng bận tâm Người quyến máu tới đây chúng tôi sẽ lập tức giải phẫu cho ông Đồ áo quyết cho ông đi Dạ Xin hỏi đi đâu đó Tôi là bác sĩ Châu Ờ à, mời vô Tôi là Lôi Thái đây Anh tới đây để quyên máu cho vô đi Dạ dạ dạ Thầy Kiều Thế là thứ giải phẫu này lần trước là mày cũng giúp tao lần rồi Đã để còn nhớ chứ Dạ còn nhớ chứ này xe rơi à, tao không thể nào chăm sóc mày cả đời đâu Tao này, con mua nào Báo cáo toàn bộ, báo cáo toàn bộ Khu số 7 bị nổ cháy, không biết xảy ra chuyện gì Bangorão. à, Mấy anh tới đúng lúc đó Người ta đang chờ mấy anh ở phòng giải phẫu Stop Đưa cái đây Đưa súng đây ờ, ờ. trời ơi thế chứ đây đây đây đây đây đây lên đi hai anh xuống trước đi tôi đi với anh một hai ba Nè bây giờ ra sao Hãy đẩy đi tao tới khuyên máu nè trễ rồi hả thiệt là khuyên máu hả sao không chịu nói sớm người chết là bác sĩ đó hai người chờ bơm máu bên trên nè à nè cứ bơm đi bơm đi tôi lấy bao nhiêu lấy không thành vấn đề đâu hả tôi, tôi sụng chết rẻ muốn lấy bao nhiêu lấy một mình tôi cứu hai người cảm ơn anh ờ à, đừng cảm ơn đưa tiền được rồi hả ừ, đi bơm máu đi hả anh bơm cẩn thận nha anh thì là may mắn đó lần đầu tiên tôi cho người ta bơm máu đó anh cũng may mắn à, tôi cũng lần đầu tiên bơm lấy máu đây hả Thôi đừng có hù người ta nữa Mày qua bên kia giải phẫu cho con gái đi Tôi hả? Nè chỉ có mày mới thấy cách giải phẫu loại này Bác sĩ đều sinh đã chết rồi Cấp bách như vậy đi đâu tìm bác sĩ Bây giờ mày đi theo tao đi Tao làm thế nào thì mày làm như vậy Anh làm theo người ta Lại bỏ má tôi hả? Ôi trời Ugh. <laughs> anh lôi thái Tôi đã nói là lần sau hy vọng gặp anh Không phải là cái xác mà Ý nguyện của tôi đã đạt được rồi Nhưng mà <laughs> Anh lập tức sẽ biến thành một cái xác chết Ha ha ha ha! Đọc à ừ. Có đố được không đó Hả Bắn đi Bắn đi Bắn ngay đây nè Tam tên mày không có đạn có thể bắn được đâu ha Bắn đi Bỏ xuống luôn đi Cuối cùng mày chỉ bỏ xuống xuống à, đánh lộn với tao rồi hả không nói mày không biết đâu thân tượng của tao là Lý Tiểu Lầu Cú đá của mày khá lắm Đừng có bước tới nha Đừng có bước tới nha Đừng bước tới nha <laughs> người ta chịu không nổi thì đừng có đánh người ta nữa mà <laughs> người ta khen mày mà khen mày đá giỏi đó mày đừng đánh người ta nữa người bị kẹt bên ngoài mày không đến ở dưới người ta chạy tới vậy lui rồi mày không đến người sao đánh tao cứ <laughs> chết mày chết mày chết mày mặc dịch mặc dịch chết mày chết mày chết mày giết mày chết mày ờ, đừng có tới nha đừng giết ta đừng tới nha mày có áo giáp tao có hồi giáp nè thôi đừng có tới nha đừng có tới nha Anh Bi Anh Bi Ở đây nè Anh la lớn vậy làm gì chứ <laughs> Anh Văn Tùng hả Anh Bi à ờ, Làm ơn kéo cái này lên giùm tôi Tôi đau quá tôi đáng nha Dở lên Ai à? Tôi mệt quá rồi Anh cho tụi nghỉ một lát đi Đè chú này ha, chờ xuống ha Mau đi, mau đi Người ta ngó thấy khó coi lắm Tôi là thám trưởng mà